Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm uh, nhiệm vụ nhận token shape cut nha. Truy cập vào website để nhận mã cấp captcha, để nhập mã cấp captcha. Thì này mình chọn là xe buýt số 10 rồi kiểm tra rồi đây là nó giới thiệu là làm thì được ờ, một ngàn BUSD còn top 20 Recoro sẽ nhận thêm 10 BUSD 80 uh, nó sẽ random 80 người chiến chiến thắng sẽ là nhận 10 BOT uh, nữa trước tiên phải tham gia group channel rồi tới Twitter của thì uh, follow cái Twitter của nó thôi rồi rồi chúng ta follow telegram rồi follow twitter like và retweet cái uh, cái bài post đây cái bài bóc zip bài uh, sao cắt đây các bạn like và review nó nha để con coi để xem có tác bạn rồi ok review nha rồi bấm xuống mình rồi tham gia kích vào một lần nữa xem tham gia group với channel chứ mình bây giờ mình mới tham gia channel này rồi xong rồi gửi cái uh, profile của Twitter cái link profile sau đó gửi tên ừ, gửi tên của Telegram các bạn bấm vô phần ờ, edit profile á nó sẽ có cái tên này tên của các bạn à, cái này mình nhầm tham gia cái channel tại, à, trong telegram nha mình nhầm ống xong nha à, follow twitter like rồi youtube đó này thì mình đã làm rồi cài đặt tài khoản Binance và sử dụng cái uh, địa chỉ ví thì uh, các bạn có tài khoản Binance thì cài đặt uh, thì uh, chỉ cần vào đăng nhập vào thôi địa chỉ bot 20 của BOD thì mình hướng dẫn các bạn vào ờ, ví nha vào ví vào ví uh, spot rồi các bạn kéo xuống thấy chữ BOD không rồi click vào nạp rồi đây thì bếp 20 là cái địa chỉ ví này đây bếp 20 đây của BOSD rồi copy copy xong bắt vào trong đây rồi bấm ok rồi nhiệm vụ đến đây là hoàn thành rồi thì à, các bạn nhớ theo dõi kênh mình nha